Ván thứ ba. Bắt đầu, bắt đầu. Không ra dưới, điểm nó thôn trại. Đó là một uh, không dĩ nhiên là tệ tại vì thế mà có trong đáy biên mà có trọng đáy biên quả rồi quả trên chấp ờ, là báo tốt điểm báo tốt của môn nào nó mà cao bên này ba ông cậu nhắc con cao bốn hàng nhìn chán ui mà Wow. Bạn ơi. Đã rồi. Yeah. Hết rồi, hết rồi. ba một hết ở đâu đảo đảo đảo lên đừng tính ba vỡ đầu vỡ đầu thật vậy nặng này đi nó ghê tay đi điểm mà tôi chạy à, bốn một hay lắm Đúng Rồi nó gạt chứ Điểm nó tôi mổ hai bốn đánh chéo đấy khó lắm quải nó bỏ rẻ đi nó đánh có hiểm nó không cần là bỏ sát lưới đúng rồi quá cao nó bỏ sát lưới rồi Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng lên Đúng rồi điểm cho thứ ba phổ ba bốn cao hơn làm được bóng chân đúng an toàn đâu Đấy rồi bóng chân đúng an toàn thôi bảo bắt bóng rất khó chịu điểm cho thôn phổ bốn đâu à đúng rồi cũng được ngọn của tỏi là phải rồi là bóng tốt điểm của tôi năm bốn bình tĩnh đi hai thằng mình bằng nhau hết à không thôi đâu nhưng bây giờ nghi vấn nghi vấn chỗ này bơm thuốc gì không quen đấy để có tôi bỏ sáu bốn nó chạy đang sùng đứa nào sùng bông ở trên khẩu trang nhiên để chưa bóng trượt bóng mất người năm quả có lưới không anh hòa đây rồi à, anh lùi lại còn lưu xa điểm các con trai năm sáu hàng à, tuấn anh nặng mông rồi nhìn vách sáng chưa có rượu đập hơi kém đừng qua đi bạn đi kìa Yeah! Bỏ lên. Đèn nó bên chạy 6 đâu. Thay nhà đi. Thay nhà đi. Con ơi. Cố lên. Thầy nhà đi. Đây, thằng ờ, ba ra. Giờ có chút chơi 7 Hai thằng lớp 10 được. Cứ bình tĩnh nha. Thôi ờ, bỏ lại ý. Mama vào cho nên thì không. Quả bạn ơi cả trưa à chú? Cả trưa. Bảo cao thân Điểm với thôn cổ 7 đeo Nào xem đội nào sẽ là quả thứ tám. bình thường của sân <laughs> nghĩ mà nó chán Nghĩ mà chán cô chết người thật bé chí đúng rồi ngoài sân điểm cho đội tuân phổ ngoài sân à tám bảy thì ông lần bên này mất thế thì đi vui ấy đối mình chỗ gần giả anh báo không được đổi đấy anh báo không được đổi chỗ và xì đấy đứng đứng đầu đứng đấy đăng ký rồi cái điều chuyển chỗ tuyệt vời điểm cho tuyến phố chín bảy tay rồi tay bóng nhìn là biết tưởng bảo đừng có điều giờ là về ăn đủ vào đầu à chắn vào đầu ấy nè quá hay luôn điểm của con trai tám chín linh ơi tung bóng lên bật đầu em ơi tung bóng lên có đạp sợ cái áo đấy đánh sở trường này mất thì thôi hốt hốt mất về số quân cơ anh nhận được tiếp chín đều vượt phát đầu thằng liêu ta ai đầm đầm nữa đây cái sân chân sân chân muốn ớt là khó khó nhà Điểm ở thôn phổ 19 Bên này dính Bên này dính Đông máu cho tôi nó trơn tí nó bị đầm mắt á bóng trong sân điểm cho chốt trai mười đều chưa đến vạch ờ, lâu rồi đến vạch chưa đến vạch giả chạm tay chưa nó bắt chạm tay chưa không được à Toàn rồi mình tới đi mày khỏe đập và đây chắn ra ngoài điểm cái câu hỏi 11 đều tay tổ giờ mà tay đánh mà đấy bật nó nhìn tay tổ tổ bắn mấy thằng kia rồi Mẹ Wow Vậy Thằng ấy hai gì nữa Hai gì Bóng trong sân Điểm ở con trai 12 11 Nhân bộ đấy đúng không? Nhân bộ hai nghìn này Nhân bộ kiểu cao cao Cao anh to chân dài chân ngắn chị là chân dài chân ngắn lỗi là lỗi dám mà bạch điểm ở tôi khổ 12 đâu thắc mắc ra trên ba đúng là mắc ba đây rồi trong tài cũng bóc chưa? mình bóng chết mày toàn là phải rồi có chiến điểm ở tôi khổ 13 12 ai ta giật từ quả mơ trở lại hành tay cơ hội cho con trai đúng rồi nhảy lên nhảy lên Cảm quá quả này thẳng quá Khánh ờ, có làm ăn gì không Chịu tiếp đấy Nó vẩy nó bị trượt bóng Kêu từ rồi đấy Cứ hôm qua ông này 14 13 Khánh làm ăn gì phải chắc rồi không Come on.